à địa ngục có bao nhiêu địa ngục ông nói mọi người nghe xem địa ngục nhiều lắm từng tầng từng tầng tổng cộng bao nhiêu tầng 18 tầng không đúng lớn thì có 18 tầng trong 18 tầng còn có rất nhiều rất nhiều 18 tầng còn chia nhỏ nhỏ nhỏ cái này làm sao mà tính được tính thế này à tính đến mấy trăm năm mấy ngàn năm mấy vạn năm mấy ức vạn năm tính không xuể đếm không xuể thế chúng sanh ở địa ngục nhiều như thế à không thể tính đếm Tôi hỏi này Lý Thế Dân, hiện nay tôi luôn có niềm khắc khoải, hy vọng mọi người có thể ăn chay niệm Phật. Nhưng hiện nay cá sát nghiệp này tạo ra nghiêm trọng như vậy, phải làm sao? Làm sao đến cứu độ được? Làm sao giúp đỡ chúng sanh? Thế giới này tạo sát nghiệp quá nặng rồi. Tôi hỏi này, Lý Thế Dân, năm 2012, Lão Hòa Thượng của chúng tôi cảnh báo mọi người rằng năm 2012 sẽ có kiếp nạn, đúng, thật vậy không? năm 2012 tuyệt đối có tai nạn lớn, lớn lớn lớn lắm. Cái đại nạn này lớn đến mức độ nào? Rất thảm. Rất thảm à, hiện nay người trong thế giới này đều ngu si, phải làm sao? Làm sao giúp đỡ họ? Ông xem, hiện chúng tôi lưu thông một số CD, những CD này lưu thông hiệu quả lớn hay không? Có hiệu quả không? Thảm tới mức toàn thân kích động. Cái thế giới này sao lại thảm thế? Rất thảm, rất thảm à, rất thảm. Vậy chúng tôi phải làm sao? Chúng tôi phải làm cách nào? Rất thảm. Lý Thế Dân à, giờ chúng tôi phải làm sao để chúng sanh quay đầu? Nhanh chóng hoàng pháp. Hoàng pháp à, phải làm sao? Vấn đề bây giờ tâm người gấp gáp, không có cách nào thì làm sao hoàng? Gia tăng tốc độ. Bằng phương pháp nào, phải dùng phương pháp gì để hoàng pháp? Hoàng pháp lợi sanh phương pháp rất nhiều. Cái chính dễ nhất mà hiệu quả là gì? Niệm Phật. Niệm Phật à, người không tin Phật thì sao? Chúng sanh ngu si niệm Phật là tốt nhất. Tôi nói mọi người nghe, cái thế giới này chỉ có thể là niệm Phật. Tu cái gì khác nữa đều không kịp nữa rồi, không kịp nữa. Các người không kịp nữa, mau mau niệm Phật, thật sự không kịp nữa rồi. Nhanh, được phải nhanh lên. Niệm Phật, tôi cầu xin mọi người, hãy niệm Phật đi. mỗi người đều phải niệm Phật, mỗi người phải niệm, niệm Phật. Chỉ có cách niệm Phật. Chúng sanh ngu si hiện nay chỉ cầu danh văn lợi dưỡng, tranh tài sản, tài phú. Họ không biết đều là giả, đều là giả cả, Vậy phải làm sao, làm sao giúp họ buông xuống được? Ông xem, Lý Thế Dân tôi, một đời minh quân, đều đã biến thành như thế này. Mọi người xem, hôm nay tôi muốn mọi người xem thấy. Tôi còn phải niệm Phật mà. Các ông vẫn chưa niệm. Một đời minh quân như tôi đều đã niệm Phật rồi. Các người, lão bá tánh thông thường sao còn chưa lo niệm? Ông là hoàng đế khai quốc triệu đường, lịch sử có phong hiệu sau này là đường Tông Nguyên Minh Thanh và rất nhiều đời đế vương họ thì ra sao, đều ở địa ngục không? Kẻ có, kẻ không, không phải vì đế vương nào cũng đọa địa ngục. Tối hôm qua, tôi có nói với mọi người rằng chỉ cần có cơ hội, tôi liền đến thế giới cực lạc, tôi cũng không muốn ở đây nữa. Không, ông phải độ người, ông phải độ họ, họ khổ lắm. Tôi thấy người ngày nay rất khó độ, khó độ, quá khó độ rồi. Cái thế giới này đều loạn rồi, tôi vừa xem thì cái gì đấy, đây là cái thế giới điên loạn gì vậy? Không cần lưu luyến Điên đạo đúng là điên đảo Không được lưu luyến Bởi vậy tôi không còn lưu luyến Nên tôi rất muốn nhanh chóng đến thế giới cực lạc Rời khỏi cái thế giới này Đi đều phải đi Đưa hoàng hậu đi theo đừng lưu luyến Yên tâm Hoàng hậu của ta có chấp trước Chấp trước chuyện gì Cô ấy chấp trước Chấp trước chuyện gì Cô ấy thương ông chồng Rất yêu thương Đúng rồi tôi biết là tình chấp Cô ấy luôn yêu chồng Cô ấy bị hại Bị ông chồng đó hại đến không xong rồi Đúng vậy, cô ấy chịu khổ mấy năm nay tôi đều biết Là bị chồng hại rất khổ Đúng vậy, cô ấy còn tình chấp, còn yêu, không buông chồng ra được Đúng, tình chấp không buông xuống được Cô ấy chính là buông không được Ông phải giúp cô ấy buông xuống Cái này mà cô ấy buông được Tôi nói ông, nếu buông bỏ ông chồng này được Tuyệt đối thành được Phật Thừa sức thành Phật Cô thừa sức thành Phật Vì quá yêu ông chồng này Đời này phải thành Phật Phải Kiếp này cô ấy có thể Ông loại bỏ tình chấp của cô ấy được, không thành vấn đề Cô ấy cứ mãi ngu si như thế Điên đảo Mê hoặc Ngốc, ngốc, quá là ngốc Lý Thế Dân à, quê ông là ở Tứ Xuyên phải không? Quê Lý Thế Dân ở Tứ Xuyên phải không? Quê tôi không phải Tứ Xuyên Vậy sao lúc đầu ông bảo là Tứ Xuyên? Từ địa ngục ra tôi đi ngang Tứ Xuyên rồi đến đây Là đi ngang Tứ Xuyên xem qua một lát để quan sát dân tình. Tứ Xuyên cũng rất thảm, ta yêu quốc thổ của ta. Ông rất từ bi. Ông xem, Tứ Xuyên của ta động đất, hại đến nhiều người chết như thế. Tôi hỏi ông, Lý Thế Dân à, A-di-đà Phật, Lý Thế Dân à, động đất ở Tứ Xuyên, động đất, con dân của ta, nhân dân của ta đều chết cả rồi. Nhân dân của ta